Thông tin này được các nhà báo Trung Quốc đến từ ấn phẩm Sohu chia sẻ. Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ thời Liên Xô tan rã. Hai quốc gia đối đầu với nhau một cách quyết liệt gần như là trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, quân sự cho tới cả văn hóa và thể thao. Trong bối cảnh những gì đang xảy ra, Mỹ đang áp đặt vô số các biện pháp trừng phạt chống Nga. Họ phong tỏa kinh tế, bơm vũ khí cho Ukraine và còn tiến hành một cuộc chiến thông tin với tần suất dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Các nhà báo Trung Quốc cho rằng trong tình hình căng thẳng như vậy, việc Tổng thống Nga Putin mới đây đã ký sắc lệnh số 673 về việc nhập quốc tịch và rút khỏi quốc tịch Liên bang Nga khiến Mỹ vô cùng tức giận. Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh khiến Mỹ bối rối. Văn bản nói trên có danh sách khoảng 70 người được nhập quốc tịch Liên bang Nga. Các nhà phân tích của ấn bản tiếng Trung cho biết, trong số đó nổi bật là điệp viên Edward Joseph Snowden khét tiếng sinh ngày 21 tháng 6 năm 1983 tại Mỹ. Đây là một nhân vật bị Washington săn lùng khắp nơi trên thế giới từ nhiều năm qua vì đã tiết lộ vô số thông tin mật. Tờ Soho tuyên bố rằng việc một cựu nhân viên cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan an ninh quốc gia NSA nhận được hộ chiếu của Nga đã gây ra tiếng vang không lớn chỉ ở trong nước Mỹ và trên khắp toàn cầu. Tờ Soho nhắc lại, Edward Snowden là một nhân viên của cơ quan tình báo Mỹ vào năm 2013, anh ta đã cung cấp cho giới truyền thông nhiều thông tin tuyệt mật được dành cho các hoạt động bất hợp pháp của tình báo Mỹ. Nhân vật này phải trốn khỏi nước Mỹ, thực hiện nhiều biện pháp để tránh bị bắt cóc hay là thủ tiêu. Đầu tiên Snowden đến Hồng Kông và sau đó là qua Nam Mỹ rồi tới Nga, nơi ông được hưởng quy chế tị nạn và mới đây đã trở thành công dân Nga. Vào năm 2013, Edward Snowden, người ban đầu là quản trị viên hệ thống tại cơ quan an ninh quốc gia và có một cuộc sống sung túc với mức lương 200.000 đô la hàng năm, đã đưa ra một quyết định táo bạo. Nhân vật này muốn tiết lộ với thế giới về hành vi xấu xí của chính quyền Mỹ. Từ đó ông ta nhận biệt danh là người thổi còi và phải sống trong tình trạng bị săn đuổi giáo giết. Các nhà báo của Trung Quốc thường thuật Động thái trao quyền công dân Nga cho Snowden của Tổng thống Putin đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với chính quyền Mỹ ngay bây giờ. Cơn thịnh nộ của họ mạnh đến mức mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Nip Ricey đã thúc giục Snowden trở về quê hương và hầu tòa ở đó. Ấn phẩm Soho lưu ý rằng, đối với nước Mỹ, cựu nhân viên CIA và NSA là một trong những kẻ thù chính và không chắc anh ta sẽ có số phận tốt đẹp nếu chấp nhận lời đề nghị của ông Ricey. Giới quan sát cho rằng, trong thời gian tới thì cả Nga và Mỹ sẽ còn đưa ra nhiều biện pháp trả đũa lẫn nhau tương tự như là sắc lệnh số 673 vừa được Tổng thống Putin ký ban hành. EU vừa mong đàm phán với Nga, vừa muốn huấn luyện binh sĩ Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu EU cho biết, khối này sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, song vẫn muốn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân đội Ukraine. Ngày 5 tháng 10, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell cho biết Khối sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa Nga và Ukraine, theo đài RT. Tuy nhiên, ông lưu ý giải pháp ngoại giao chỉ có thể thực hiện được nếu hoàn cảnh cho phép điều này xảy ra theo một cách có ý nghĩa. Chúng tôi sẽ củng cố chiến lược hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, tài chính và chính trị, tăng áp lực lên Nga bằng các biện pháp trừng phạt nhiều hơn và hỗ trợ đối tác quốc tế của chúng tôi xử lý hậu quả cuộc chiến. Ông Borrell cho biết. Cho dù vậy thì ông cũng nói về mục tiêu thực hiện nhiệm vụ luyện cho quân đội Ukraine. Tại Hội đồng Đối ngoại tiếp theo vào ngày 7 tháng 10, tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể chính thức khởi động nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nói, nhà ngoại giao hàng đầu của EU đã nhiều lần nhấn mạnh Kiev nên đánh bại Moscow ở trên chiến trường và thúc đẩy thêm nhiều gói viện trợ quân sự cho Ukraine. Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên bơm vũ khí cho Ukraine, nói rằng Viện trợ như vậy sẽ chỉ kéo dài xung đột. Lý do khiến Ukraine chưa thể sớm chạm vào giấc mộng NATO Sau khi Nga tuyên bố sáp nhập bốn vùng ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thông qua một đơn gia nhập rút gọn để nước này có thể trở thành thành viên NATO trong thời gian ngắn nhất. Nhưng dường như mong muốn của Kiev sẽ khó trở thành hiện thực. Chúng tôi đang thực hiện bước đi quyết định với việc ký vào đơn gia nhập NATO, đề xuất được đẩy nhanh quá trình kết nạp. Ông Zelensky nói, lãnh đạo của chín nước NATO đã thể hiện sự ủng hộ cho nỗ lực gia nhập liên minh của Ukraine, đồng thời hối thúc tất cả các nước thành viên gia tăng đáng kể hỗ trợ quân sự cho Kiev. Chúng tôi giữ vững quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh NATO Bucharest năm 2008 về việc Ukraine trở thành thành viên trong tương lai, Tổng thống của các nước Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Litva, Bắc Macedonia, Montenegro, Ba Lan, Rumani và Slovakia cho hay. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Dick Sullivan cho rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để xem xét đơn xin gia nhập NATO của Ukraine, Hiện tại quan điểm của chúng tôi là tìm cách tốt nhất để có thể hỗ trợ Ukraine trên thực địa và quá trình xem xét đơn gia nhập NATO nên được thực hiện vào một thời điểm khác, ông Sullivan nói. Ông Sullivan cũng nhắc lại những bình luận trước đó của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tư cách thành viên đòi hỏi sự đồng thuận từ tất cả 30 thành viên của liên minh. Tổng thư ký NATO cam kết kiên định ủng hộ Ukraine, nhưng khẳng định điều đó không khiến NATO trở thành bên xung đột trực tiếp với Nga. Dưới đây là 5 lý do khiến Ukraine khó có thể sớm gia nhập NATO. Nguy cơ xảy ra một cuộc chiến rộng lớn hơn. Việc Ukraine gia nhập NATO có thể khiến cuộc chiến hiện tại trở nên phức tạp hơn. Theo Điều 5 Hiệp ước NATO, bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một hay một số thành viên của liên minh đều được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh và tất cả các thành viên sẽ hỗ trợ nạn nhân của một cuộc tấn công như vậy ngay lập tức. Điều này có nghĩa là nếu Ukraine gia nhập NATO trong khi vẫn xảy ra xung đột với Nga thì điều 5 sẽ được kích hoạt. Sẽ có những rủi ro leo thang nếu Ukraine trở thành thành viên NATO, John William, giáo sư về chính trị quốc tế, chiến tranh và chủ quyền tại Đại học Durham, cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến một kịch bản ác mộng. NATO sẽ tham gia vào cuộc chiến hiện tại một cách trực tiếp hơn, nghĩa là các thành viên khác có biên giới với Nga. Chẳng hạn như các nước Baltic và Ba Lan có khả năng trở thành tiền tuyến, ông William nhận định. Khi Thụy Điển và Phần Lan chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga sẽ phản ứng quyết liệt nếu NATO triển khai cơ sở hạ tầng quân sự tại hai nước này. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không có nghĩa là cánh cửa gia nhập NATO của Ukraine sẽ khép lại. Khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine kết thúc, Kiev có thể tham gia vào liên minh với tư cách là một thành viên đáng tin cậy trong tương lai. Trước tiên, hãy tập trung giải quyết cuộc xung đột. Tại thời điểm này, vấn đề quan trọng là bảo vệ lãnh thổ Ukraine và đẩy lùi lực lượng Nga, Zemisi, cựu phó tổng thư ký NATO, cho biết, từ các thành viên NATO, bên cạnh hàng chục tỷ euro viện trợ quân sự và tài chính từ các quốc gia thành viên NATO, Liên minh cũng hỗ trợ rất nhiều cho Ukraine với việc cung cấp viện trợ nhân đạo và viện trợ quân sự phí sát thương. Ukraine vẫn nhận được nguồn cung cấp vũ khí nghĩa là theo một cách nào đó, Ukraine đã có bảo đảm an ninh của NATO mà không cần tư cách thành viên. Cựu Phó Tổng Thư ký NATO nói, đôi khi bạn có thể nhận được rất nhiều lợi ích của thành viên NATO mà không cần thực sự gia nhập liên minh, ông Si nói. Trích dẫn ví dụ về Kosovo được hỗ trợ bởi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO vào cuối những năm 1990, Chuyên gia William cho rằng Ukraine vẫn sẽ được bảo vệ giống như tư cách của thành viên NATO đối với mối đe dọa hạt nhân. Sau bình luận của nhà lãnh đạo Chechnya Zamzhinkay Dezhov nói rằng Nga nên cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân quy mô nhỏ Ukraine, Mỹ cho biết sẽ có hành động đáp trả nghiêm khắc với việc cựu giám đốc CIA David Petchett cảnh báo Mỹ và các đồng minh sẽ phá hủy quân đội và phương tiện quân sự của Nga-Ukraine cũng như đánh chìm hạm đôi biển Daniel Matker và sử dụng vũ khí hạt nhân. Ukraine đã đủ điều kiện gia nhập NATO. Trước khi có thể gia nhập NATO, mỗi quốc gia ứng cử viên của NATO phải đáp ứng các yêu cầu về quân sự, chính trị, kinh tế và luật pháp. Để có thể đáp ứng được các tiêu chí trở thành thành viên của NATO, Ukraine phải thể hiện cam kết của mình với nền dân chủ, tự do cá nhân và ủng hộ các quy định pháp luật. Trong một phân tích năm 2020, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, một tổ chức giám sát chống tham nhũng đã xếp Ukraine ở vị trí 117 trong số 180 quốc gia, thấp hơn tất cả các nước thành viên NATO. Một câu hỏi nữa được đặt ra rằng liệu Ukraine có thể đóng góp vào khả năng phòng thủ tập thể của NATO hay không? Nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine cũng gặp phải những khó khăn tương tự, với những lo ngại xung quanh việc liệu nước này có đáp ứng được các tiêu chuẩn và kỳ vọng của khối hay không. Mặc dù vậy, có những hy vọng rằng cuộc chiến với Nga hiện tại sẽ cải thiện khả năng của Ukraine trong việc đáp ứng các yêu cầu của NATO, đặc biệt là về mặt quân sự. Ukraine có thể sẽ được cải thiện về mặt quân sự vì đã nhận được rất nhiều trang thiết bị và sự đào tạo từ phương Tây. Điều này giúp Ukraine trở thành một ứng cử viên tiềm năng gia nhập NATO trong tương lai, ông Xi nói. Sự ủng hộ của các thành viên NATO Người đứng đầu Liên minh quân sự NATO lưu ý để được gia nhập, Ukraine cần có sự chấp thuận của tất cả 30 nước thành viên. Ngay cả khi chỉ một quốc gia không đồng ý, quá trình này sẽ phải dừng lại. Thụy Điển và Phần Lan đã gặp phải khó khăn trên con đường trở thành thành viên NATO khi Thổ Nhĩ Kỳ phản đối hai quốc gia Bắc Âu gia nhập liên minh. Viện dẫn lý do hai nước này ủng hộ lực lượng Al-Qaeda coi là khủng bố. Quá trình tham gia khối của Ukraine có thể cũng sẽ gặp trở ngại với một nước thành viên NATO, đó là Hungary. Kể từ năm 2017, khi Ukraine đưa tiếng Ukraine trở thành ngôn ngữ bắt buộc trong các trường tiểu học, Hungary đã nhiều lần ngăn cản nỗ lực gia nhập cả NATO và EU của Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã nhiều lần chỉ trích phương Tây vì áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga. Quốc gia này cũng đã thực hiện các thỏa thuận khí đốt với Moscow. Mới đây nhất, Tổng thống Bulgaria Rumen Zadev cho biết, Ukraine chỉ có thể gia nhập NATO sau khi Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận hòa bình. Theo Tổng thống Zadev, quyết định về việc Ukraine gia nhập NATO chỉ nên được đưa ra sau khi xuất hiện các dấu hiệu rõ ràng về việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột Nga. Ukraine và cả hai bên đều chấp thuận điều này. Quan điểm của các quốc gia châu Âu khác về việc này cũng là một vấn đề quan trọng. Câu hỏi lớn là liệu Pháp và Đức có đồng ý để Ukraine gia nhập NATO hay không? William Amber, Giám đốc Chiến lược, Công nghệ và Kiểm soát Vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói Năm 2008, cả Pháp và Đức đều từ chối nỗ lực của Mỹ và các đồng minh khác nhằm đưa Ukraine gia nhập NATO. Vào tháng 2 năm 2022, một tuần trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết việc Ukraine gia nhập NATO là điều không thể xảy ra. Mối đe dọa đối với Nga Kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự Ukraine, Tổng thống Putin đưa ra quan điểm rằng NATO đang tạo ra mối đe dọa với Nga. Ông Putin nói việc bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine là nhằm loại bỏ Nga khỏi mối đe dọa này, cho rằng đây là mối nguy hiểm đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Moscow. Tiến sĩ Zemisi cho rằng, nếu Ukraine gia nhập NATO, điều này sẽ liên quan đến việc đưa quân đội phương Tây và các căn cứ quân sự vào Kiev. Điều này sẽ mang lại cho Tổng thống Putin sự thúc đẩy mạnh mẽ về mặt tuyên truyền.